thì cái đường cầu này mình chia sẻ cho anh em là từ ngày 20 đến ngày 26 thì ngày 27 của chúng ta thì đè nó mới ra anh em ạ đè nó mới ra con 17 này anh em này khá là tiếc phải không ạ nó ra sau mất một ngày về đường cầu lô khung thì chúng ta không nói rồi anh em nhé đường cầu lô khung thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta ăn và còn một cái đường cầu đề chạm của chúng ta là cái chạm 4 này thì ngày hôm nay thì nó vẫn chưa ra anh em ạ thì anh em cố lui đến ngày mai ngày kia cho mình anh em nhé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 đa phần là cái đường cầu này nó um, ăn vào ngày thứ năm và ngày thứ sáu anh em nhé thì anh em để ý vào đây luôn cho mình thứ bảy hàng tuần này anh em này ở giải nhất chúng ta kết hợp với giải 5 cho mình ta có đề lôi tuần thứ bảy anh em nhé chạm hai cứng hôm nay thì mình sẽ phóng cái chữ nó to lên để cho anh em dễ nhìn chạm hai cứng của chúng ta thì có 22 này đi cặp cùng còn 77 242 292 và 282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 thứ sáu này thứ bảy thứ bảy ngày mùng 6 tháng 8 thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta có cái chạm 2 dàn 8 số của chúng ta ghép lần lượt 22 này 77 này 242 này 252 282 để chúng ta lui tuần thứ bảy ngày mùng 6 tháng 8 này ngày đầu không ăn ngày thứ hai đề về 21 thì chúng ta chỉ ăn từ cái chạm 2 này thôi anh em nhé ngày thứ ba này ngày thứ tư này sang ngày thứ năm đề về 82 thì chúng ta đã ăn được chạm 2 và ăn thẳng con 82 này trong cái dàn 8 số anh em nhé tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi thứ bảy hàng tuần cho mình 6 này thứ bảy ngày 13 tháng 8 này thì chúng ta có đề chạm 3 cứng chạm 3 của chúng ta lần lượt là 303 này 343 353 và 393 8 số để chúng ta lui tuần thứ bảy ngày 13 tháng 8 này ngày đầu tiên thì đề về 13 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 3 này thôi anh em nhé ăn chạm 3 ngày thứ hai này ngày thứ ba này ngày thứ tư này cũng sang ngày thứ năm đề về 93 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 3 và ăn thẳng con đề 93 này thì theo cái đường cầu của mình test đa phần là nó ăn đến ngày thứ năm anh em nhé đến ngày thứ năm thì anh em cũng có thể là tham khảo cho mình tiếp tục khi xong chúng ta lại đợi thứ bảy hàng tuần thứ sáu này đề về 03 thì chúng ta ăn chạm 3 và ăn 03 tiếp thứ bảy ngày 20 tháng 8 thì chúng ta có đề chạm 2 Nói chung là về cái phần đề chạm của chúng ta đánh này thì tỷ lệ ăn nó cao anh em ạ nên là anh em tham khảo vào tiền 202 này 252 này 262 292 8 số để chúng ta lui tuần thứ bảy ngày 20 tháng 8 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 52 thì chúng ta đã ăn được con đề 52 này và ăn chạm hai cứng anh em nhé chạm hai cứng khi ăn xong thì lại đợi thứ bảy hàng tuần cho mình thứ ba này đó thứ tư đề về 32 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 2 thôi 5 này Thì cái tuần này của chúng ta thì cũng có cái chạm 2 cứng anh em nhé Chạm 2 cứng Ghép lần lượt thì chúng ta có 232 này 252 262 và 272 thì cái đường cầu này của chúng ta đang chạy rất chi là đều nên là anh em nào mà trùng cầu với mình thì anh em cân đối vào tiền anh em nhé đề chạm hai cứng luôn 18 số gian đề của chúng ta chỉ có 8 số này thôi anh em nào mà kết thì chúng ta lui 8 số này cho mình anh em nhé về đường cầu lô khung thì anh em để ý đây cho mình đường cầu lô khung của chúng ta đường cầu lô khung này thứ bảy anh em nhé và giải đặc biệt và cái giải nhất của chúng ta Đấy, ờ, thực ra là về cái đường cầu lô khung này thì mình cũng không muốn bởi vì là chỉ cho anh em thì cái cầu thì nó cũng bình thường thôi nhưng mà vừa rồi chúng ta thì có một cái à, cặp 1881 là chúng ta gãy thôi phải không ạ thì chúng ta vừa rồi mình chia sẻ cho em hai cái tuần thì nó lại ăn liên tục thứ bảy ngày 30 tháng 7 này chúng ta có lô cung 3 ngày của chúng ta là cặp 7997 thứ bảy chơi chủ nhật thứ hai thứ ba anh em nhé chủ nhật đến thứ ba cho mình cặp 7997 này thì mình sẽ đi test cho anh em chủ nhật của chúng ta thì đã ăn được con 79 anh em nhé ăn được con 79 khi ăn xong thì lại đợi chủ nhật hàng tuần cho mình à thứ bảy hàng tuần cho mình thứ bảy của chúng ta thì có cặp 737 này để chúng ta chơi chủ nhật đến thứ ba Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 73 anh em nhé. Chủ nhật có 73 đây thì cặp 73 và 7 thì chúng ta ăn được con 73. Khi ăn xong thì lại đợi chủ nhật hàng tuần cho mình. Thứ bảy nhầm ấy. Thứ bảy ngày 13 tháng 8 này của chúng ta thì có cặp 3443. Để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba ngày đầu tiên của chúng ta thì cũng ăn được con 34 này anh em này thì đa phần cái đường cầu này của chúng ta test cho anh em thì đa phần nó ăn ngày đầu tiên anh em nhé lên là anh em tham khảo cho mình thứ bảy ngày 20 tháng 8 của chúng ta thì có cặp 1661 này chủ nhật thứ hai thứ ba ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 16 này ra ra luôn ngày đầu tiên luôn anh em ạ phiên xong lại đợi thứ bảy hàng tuần thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 8008 anh em nhé 8008 anh em có có thể là vào được ngay trong cái buổi chiều ngày hôm nay cho mình và mạnh tay cũng được cặp này nó tỷ lệ nó ra rất chi là cao anh em ạ bởi vì là anh em test có anh em có thể cẩn thận anh em có thể test lại cho mình Đấy, nó toàn ra ngày đầu thôi nên là khung 3 ngày thì đảm bảo cho anh em là cái tỷ lệ lỗ 100% luôn anh em nhé đó đây là cái đường cầu lô khung thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta thì à, ngày hôm nay thì mình sẽ phóng cái chữ nó to hơn anh em nhé thì có rất nhiều người già của chúng ta có tuổi người ta không không thể nhìn nó mờ thì mình sẽ phóng to hơn thì anh em nào mà trùng cầu với mình thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi về cái đề chạm của mình là cái chạm hai cứng này thì còn cái chạm 4 của mình nữa thì anh em tiếp tục vào lui cho mình anh em nhé thì cái dàn đề của chúng ta chỉ có 8 số thôi về cái đường cầu lô khung này sẽ đảm bảo cho anh em là cái tỷ lệ lỗ 100% luôn và cái cặp 0880 này thì mình test cho anh em thì anh em cũng nếu mà anh em xem video thì anh em cũng có thể là biết anh em nhé anh em nào mà không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta chỉ dừng lại mức độ tham khảo anh em nhé tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em thì đều là dự đoán hội đồng số số nó có cho ra hay không đó là do hội đồng số số anh em nhé anh em nào mà chơi thì phải cân đối vốn làm sao nó hợp lý là được anh em có thể là đánh được thì anh em cũng trả cho mình mà anh em đánh mất thì mình trả được nên là anh em cân đối vào tiền hợp lý là được anh em nhé có đâu anh em nào mà muốn giao lưu với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì nhanh tay kết bạn với số Zalo 0566517326 để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé 500k theo mãi mãi thì ở trên Zalo thì chốt cho anh em là bạch thủ lô xong thủ lô xiên 2 đặc biệt 10 số để chúng ta đánh ngay đó thì cái kênh này của mình làm thì chủ yếu là để giao lưu với anh em thì anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu với mình kết bạn thì chúng ta kết bạn với số Zalo này thì trên Zalo thì mình sẽ thu phí trước là 500k anh em nhé anh em không thích thì anh em có thể là theo dõi trên kênh hoặc chúng ta đi kênh khác tất cả những con số thì mình chia sẻ anh em ở trên đây thì đều là miễn phí anh em nhé thì ở trên Zalo thì sẽ đảm bảo cái tỷ lệ ăn nó cao hơn